Vừa qua cái chương trình này thì à, mình à, có thể thứ nhất là mình có thể giao lưu được với à, nhiều người này, giao lưu được với tất cả các bạn các anh chị em trong khóa học và mình được các các thầy cô giáo giảng dạy những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cái cái trao có thể trao đổi những cái à, cái vấn đề mà của các bạn môi giới thường gặp trong cái à, cái cái cái hiện thị trường hiện nay và uh, sau cái khóa học thì uh, sau bây giờ là hiện tại là sau 3 buổi khóa học và còn một buổi chiều nay là buổi cuối cùng thì mình thấy là các thầy đã đưa ra những cái cái vấn đề đúc kết lại những cái vấn đề hết sức là là là là là là có lợi và kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân cũng như là ở ngoài xã hội và mình được làm quen với rất là nhiều các cái anh chị em môi giới và nhiều cái ờ, ờ, thị trường khác nhau khi mà tham gia khóa học á, đến với khóa học này thì ờ, trước khi mà đến với khóa học thì mình chỉ cái cái cái khả năng cái cái chủ yếu là mình muốn tìm hiểu để để à, có một cái kiến thức để có một cái à, cái cái à, kinh nghiệm để mình ra ngoài để mình có thể là là làm làm việc một cách cái hiệu quả nhất và mình muốn được học hỏi kinh nghiệm của các anh chị em đi trước cùng với những cái giáo viên của mình à, để sau này thì khi mà gặp những có những cái trường hợp nào đó thì mình sẽ có những cái vấn giải quyết được một cái số cái vấn đề nó liên quan đến thị trường bất động sản như bây giờ